Hình như là kim thì phải Nhưng tóc của ấy trông đen và thẳng mượt quá ừ, Chắc chắn là vừa được rũi Kim Đúng là cô ấy Sự thật cô ấy đã dùng rì cho nhung huyền mới Chứa thành phần kem dưỡng tóc nhiều hơn Và đậm đặc hơn Giúp tóc thật đen và thật thẳng mượt như vừa được rũi Cậu rũi tóc à Còn độc thân nên trông cậu xanh điệu quá Mình chỉ dùng dầu gội thôi Rì cho nhung huyền mới Tóc đen và thẳng mượt như vừa được rũi